thì như em vẫn thấy ở vào ngày 14 tháng 5 chúng ta có 3 trận đấu diễn ra trong giải đấu của ngoại Anh thì sẽ có hai trận đấu kinh điển đó là của Everton đối đầu với Man City và cùng với đó là Arsenal đối đầu với Brighton. Thì ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ nhận định cho anh em về trận đấu giữa Everton đối đầu với Man City. Thì trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 20 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2023 và diễn ra trong cái khuôn khổ vòng 36 của giải đấu ngoại Anh và diễn ra trên chính cái sân nhà của Everton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 thì trước khi mà bước vào những cái thông tin liên quan đến trận đấu ấy, thì anh em cùng mình điểm qua những cái mã kèo của nhà cái đưa ra cho trận đấu này là bao nhiêu thì như anh em có thể thấy đây thì à, nhà cái sẽ niêm yết cái mã kèo cho trận đấu này là Man City chấp 1.5 anh em bỏ một vào đội chủ nhà sẽ là 0.85 và anh em bỏ một vào Man City sẽ ăn được 1.05 còn hiện tại kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 3 trái hòa anh em bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 1.05 cũng như là bỏ một vào kèo xỉu để ăn được 0.83 thì anh em có thể thấy cái kèo cược chấp hiệp 1 thì là Man City chấp 0.5 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 thì ở trên trang anh em thấy là sẽ có một số kèo khác như là liên quan đến tỷ số ở trong cái trận đấu này nếu mà anh em à, dự đoán Man City thắng với tỷ số như là 3-0 hay là 3-1 thì anh em bỏ một vào kèo 3-0 phần sân của Man City sẽ được ở 1. À, à, ăn bỏ một ăn được 0.85 và cùng đó là ở ờ, tỷ số là 3-1 anh em bỏ một vào thì sẽ ăn được 11 ờ, lần còn về những bác kèo khoác thì là cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn ờ, và cực thắng áp đảo cũng như là tỷ số cách biệt và quan trọng nhất đó là má kèo góc và má kèo thẻ thì hai má kèo này nhà cái hiện tại là chưa niêm yết cho chúng ta thì uh, chưa có thể có nhiều thông tin về má kèo góc cơ thể thì tầm khoảng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu được diễn ra thì nhà cái sẽ niêm yết hai má kèo đấy lên cho anh em có thể tham khảo và đầu tư thì cũng như là hai má kèo đấy Dũng sẽ gửi riêng ở trong nhóm của Việt Dũng để anh em có thể tham khảo và đầu tư sau thì anh em nào hiện tại còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể hướng dẫn anh em đầu tư trên trang ra sao và cũng như là tham gia những cái mã kèo nào để có thể uh, chắc ăn và về bờ nhất chứ anh em mà chơi qua thầu qua cò như anh em kết thằng ở ờ, Man City anh em phải thấy ở trên trang bỏ một ăn tới là 1.05 và ăn ăn dư luôn chứ không phải là ăn đủ nữa nhưng mà ở ngoài thông hay co nó chỉ cho anh em ăn từ khoảng là 0.85 hoặc là 0.80 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà anh em mất định đi là khoảng một khúc rồi chứ không phải là ít chính vì vậy cái việc mà chơi qua thầu có rất là thiệt thòi cho anh em cũng như là anh em phải vô một cái má kèo rất là sớm nên mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư còn uh, quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy là về cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này á, thì là hoàn toàn ủng hộ về phần sân của Man City khi mà có tới là 24 chiến thắng thuộc về phần sân của Man City và chỉ để thua 18 trận và trong đó là có 10 uh, à, trận hòa trong 52 lần gặp mặt với nhau. Còn về cái phong độ của Man City thì à, chúng ta không cần phải bàn rồi. Phong độ của Man City ở trong 20 trận đấu gần đây nhất thì hoàn toàn là bất bại ở trên mọi đấu trường. Trong khi đó phần sân của Everton thì đang tỏ ra yếu kém hơn khá là nhiều khi mà đội bóng này đang à, vướng phải cái à, vấn đề là phải trụ hạng ở trong giải đấu năm nay. Khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có cho mình là 3 trận thua, hai trận hòa và chỉ có là một trận thắng gần đây nhất mà thôi. khi à, đến với cái việc mà đội hình dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng ở trong trận đấu này, anh em thấy hai đội bóng à, London sẽ sử dụng cho mình đội hình là phần sân của đội chủ nhà Everton sẽ sử dụng cho mình đội hình là 4231 trong khi đó phần sân của Man City sẽ sử dụng cho đội mình là cái đội hình quen thuộc đó là 3241 ở trong cái trận đấu ngày hôm nay thì cái hàng công cao nhất của phần sân Man City thì chắc chắn đó là Erling Haaland và theo sau đó là năm tiền vệ hộ công đó là Ryan Manet, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva cùng đó là Phil Foden. Trong khi đó phần sân của Everton thì sẽ có tiền đạo đá cao nhất ở trong trận đấu này là Calaven Lewin trong khi cái việc mà vắng mặt thì anh em thấy phần sân của Man City hiện tại chỉ có một cái cầu thủ đang bị nghi vấn là không thể ra sân được đó là Nathan Ake trong khi đó phần sân của Everton thì có tới 4 cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đấu này còn hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng thì anh em có thể thấy Man City đang cạnh tranh rất là gắt cao với phần sân của Arsenal khi mà đội khách Man City đang có cho mình vị trí thứ nhất sau khi mà trải qua là 34 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình là 82 điểm số đang cách biệt với phần sân của Arsenal là một điểm và đội bóng này có cho mình là 26 chiến thắng chỉ có thua 4 và hòa 4 về cái hiệu số bàn thắng cũng như là bàn để bị thủng lưới trong mùa giải năm nay là có tới là 89 bàn được ghi vào lưới của đối thủ trong khi đó chỉ bị thủng lưới là 31 bàn mà thôi còn về cái phần sân của Everton, đội chủ nhà trong trận đấu này thì hiện tại đang nằm trong cái nhóm sát cầm uh, sát cái nhóm cần đèn đỏ trong mùa giải năm nay, đó là vị trí thứ 17 sau khi mà trải qua 35 vòng đấu thì đội bóng này cũng có cho mình là 32 điểm mà thôi thì anh em có thấy là về cả cái ờ, hàng công cũng như là hàng thủ của phần sân của Everton đang thể hiện rất là yếu kém khi mà chỉ ghi được 32 bàn sau khi mà trải qua 35 vòng đấu cũng như là để thủng lưới lên tới là 53 bàn trong 35 vòng đấu này còn về cái việc mà những cái trận đấu gần đây, anh em thấy phần sân của Everton đang có cho mình một trận chiến thắng gần đây nhất trước đối thủ là Brighton vào ngày 8 tháng 5. Còn trước đó thì trong khoảng 10 trận đấu gần đây thì đội bóng này có cho mình là 3 trận thua và chỉ có là hai trận thắng còn lại là có tới là 5 trận hòa trong khi đó phần sân của Man City đội khách ở trong trận đấu này thì sẽ có cho mình là hai trận hòa và 7 trận thắng ở trong 9 trận đấu gần đây nhất và cái đối thủ gần đây mà Man City chạm trán đó chắc chắn là Real Madrid và là trận hòa một đều ở lượt trận ngày 10 tháng 5 ở cái ờ, lượt đi ở ờ, tứ bán kết của cúp C1 thì hiện tại là Everton đang uh, thể hiện rất là quyết tâm ở cái nỗ lực và để trụ hạng ở trong mùa giải năm nay khi mà có trận chiến thắng đậm đá trước đối thủ mạnh hơn đó là Brighton thì anh em cùng mình xem qua ở trong cái trận đấu này ở trong cái trận đấu đối đầu với Brighton thì à, đội chủ nhà Brighton đưa ra mức chấp là 1.5 và đã để thua đậm đà với tỷ số lên tới là 5-1 nghiêng với phần sân của đội khách là Everton ở trong trận đấu này. Cũng như anh em có thể thấy uh, về cái tỷ lệ phạt góc cũng như là má kèo thẻ trong trận đấu này thì đã có lên tới là 16 phạt góc nhưng mà có tới là 15 phạt góc thuộc về phần sân của đội chủ nhà Brighton ở trong trận đấu này. Trong khi đó là có tới là 6 thẻ vàng được đưa ra nhưng mà 5 thẻ vàng lại đưa ra cho phần sân của đội khách Everton ở trong cái trận đấu này luôn. Còn về cái trận đấu khi mà Everton thi đấu với một đối thủ ngang sức ngang tài đó là Leicester City thì ở trong cái trận đấu này thì như anh em có thể thấy là Leicester City sẽ đưa ra mức chấp lên tới là 0.5 và giúp cho Everton thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà tỷ số là hai đều trong khi đó về những cái thông tin phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì trong trận đấu này cũng có lên tới là 11 phạt góc cũng như là 5 thẻ vàng được đưa ra còn về cái trận đấu à, thi đấu với một đối thủ mạnh hơn khá là nhiều đó là Ờ, Newcastle thì Newcastle cũng chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 mà thôi nhưng mà thắng uh, Newcastle đã thắng với cách biệt lên tới là 4-1 ở trong cái trận đấu này thì anh em có thể thấy ở ờ, về những cái thông tin như là phạt góc cũng như là mắc kèo thẻ thì trận đấu này cũng có lên tới là 17 phạt góc trong khi đó lại chỉ có 3 thẻ vàng mà được đưa ra thì ở trong 3 trận đấu gần đây nhất mà thằng Everton thi đấu thì đều có ở trên 10 phạt góc vậy thì ở bên phía bên kia chiến tuyến là phần sân của Man City thì sao vậy thì ở cái trận đấu mà gần đây nhất khi mà chạm trán với Real Madrid ở trong cái lượt đi bán kết cúp C1 thì anh em thấy là Man City đưa ra mức chấp là 0.25 thì đã để thua cái kèo châu Á ở trong trận đấu này trong khi những cái má kèo phạt góc cũng như là má kèo thẻ thì lại đậm đà khi mà có lên tới là 15 phạt góc cũng như là 4 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này và anh em mới thấy ở trong cái trận đấu này thì phần sân của Man City thì mà Erling Haaland được đánh giá là 7 điểm trong khi đó phần sân của Benzema chỉ được đánh giá ở mức là 6.3 điểm mà thôi và anh em có thấy là những cái trận đấu trước những cái đối thủ yếu hơn lần lượt như là Leeds United, West Ham hay là Fulham thì đều là những trận thắng cách biệt từ khoảng là một bàn mà thôi thì dựa vào những cái trận thắng nhưng mà cách biệt không quá lớn như này thì anh cũng có thể là phần sân của Man City hiện tại chỉ có cái quyết tâm đó là giành được ở ờ, vị trí thứ nhất ở trên giải đấu ngoại hạng Anh mà thôi chứ không phải là những cái trận chiến thắng đậm đà như những cái trận đấu hồi trước như là chiến thắng 3-0 trước ờ, Chelsea hay là chiến thắng 3-1 ờ, trước Leicester City hiện tại là chỉ có những chiến thắng từ cách biệt khoảng là một bàn hoặc là trận hòa mà thôi thì anh em có thể xem qua về cái lịch sử đối đầu mà hai thằng này thi đấu với nhau thì ở cái lượt đi ở cái uh, ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì à, Everton đã cầm hòa được Man City với tỷ số là một đều khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà ETH của phần sân của Man City. Khi đó Man City đã đưa ra mức chấp lên tới là 2.25 ở trong trận đấu này và để thu ấy kèo châu Á ở trong trận đấu này luôn. Như anh em thấy về cái má phạt góc cũng như là má kèo thẻ thì trong trận đấu này chỉ gồm có lần 8 phạt góc nhưng mà có lên tới là 7 thẻ vàng còn về cái trận đấu trước ở mùa giải trước đó là Man City đã thắng à, Everton với tỷ số là 1-0 thì ở trong trận đấu này thì Man City cũng sẽ đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 và cũng để thua cái kèo chầu quá ở trong trận đấu này anh em thấy về cái việc mà kiểm soát bóng thì phần sân của Man City kiểm soát lên tới là 70 à 67% trong khi đó đưa ra 13 cú sút nhưng mà lại chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới của phần sân của Everton ở trong cái trận đấu này. Còn về những cái thông tin phạt góc thì trận đấu này lại là một trận đấu ít phạt góc được đưa ra khi mà chỉ có là 7 phạt góc cũng như là uh, ờ, 5 thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này thì còn về hai trận đấu trước đó thì Man City lần lượt thắng với tỷ số là 3-0 và 5-0 thì anh em có thể xem qua ở trong hai trận đấu này thì không cần phải nói thì uh, về cái trận đấu 3-0 trước uh, Everton thì Man City chỉ đưa ra mức chấp là 1.75 nhưng thắng đậm đà với cách biệt lên tới 3 bàn thắng ở trong trận đấu này thì cái thông tin phạt góc thì trong trận đấu này cũng gồm có là khoảng là 8 phạt góc mà thôi còn về cái trận đấu trước đó là Man City thắng với tỷ số là 5-0 thì ở trong cái trận đấu này Man City sẽ đưa ra mức chấp là 1.5 và cũng đã thắng đậm đà khi mà cách về lên tới là 5 bàn thắng ở trong cái trận đấu này còn về cái việc phạt góc thì anh em thấy hai thằng này thi đấu gần như rất ít phạt góc được đưa ra và ở trong trận đấu này thì là một trận đấu có kiểu nhiều hơn ba trận đấu sau đó đó là 12 phạt góc còn về một cái số ờ, số được thống kê ở đây thì anh em thấy là khi mà hai thằng này chạm trán với nhau thì sẽ có là 8 trên 10 trận đấu có ít hơn 4,5 thẻ cũng như là 7 trên 8 trận đấu hàng này chạm trán với nhau có ít hơn 10,5 phạt góc. Còn về những cái trận đấu gần đây thì như anh em vừa có thấy là mình đã cho anh em xem á thì thằng ờ, Everton thi đấu mà 5 trên 6 trận đấu gần đây thì có rất là nhiều phạt góc khi mà có đều trên 10,5 phạt góc ở trong 5 trận đấu ạ gần đây nhất. Còn bên phía phần sân của Man City thì 5 trên 6 trận đấu gần đây có ít hơn 4,5 thẻ. Nhưng các anh em quan tâm ở trong trận đấu này đó là về thông tin bàn thắng thì anh em thấy hai thằng này đều có những uh, cái trận đấu gần đây nhất đều có là trên 2,5 bàn thắng vậy thì những cái thông tin như vậy thì ở trong trận đấu này thì má kèo nào sẽ là má kèo anh em nên đầu tư và má kèo nào sẽ là má kèo sáng nhất ở trong trận đấu này thì hiện tại ở ờ, uh, Dũng sẽ chốt cho anh em về cái mã kèo cược chấp cũng như là mã kèo tài xỉu toàn trận đó là mã kèo Everton được chấp 1.5 ở trong trận đấu này như anh em có thể thấy là phần sân của thằng Man City thì hiện tại mặc dù đang đứng ở vị trí thứ nhất cũng như là cái mục tiêu của đội bóng này đang là cây cú ăn ba ở trong năm nay nhưng À, như những cái trận đấu gần đây nhất anh em thấy là phần sân của Man City đều thắng nhưng mà thắng cách về không quá lớn chỉ là từ khoảng một bàn hoặc là có những trận hòa mà thôi và cùng với đó là Man City hiện tại đang cần phải giữ sức để uh, có thể thi đấu với thằng Real Madrid trên chính cái sân nhà ETH của mình vào ngày 18 tháng 5 sắp tới chính vậy ở trong những trận đấu này thì uh, Man City sẽ là một uh, đội có thể chiến thắng ở trong trận đấu này nhưng mà chiến thắng không quá cách biệt khi mà chỉ có thể là một trận hòa hoặc là cách biệt từ một bàn trở lên mà thôi à, xin lỗi anh em là từ một bàn trở xuống mà thôi chính vậy à, Dũng sẽ đưa ra cho anh em má kèo ở trong trận đấu này mà là má kèo Everton được chấp 1.5 ở trong trận đấu này còn về cái má kèo tài xỉu toàn trận á thì anh em thấy ở trên trang thì nên biết là má kèo là tài ba hòa nhưng mà Dũng chỉ chốt cho anh em má kèo là tài 2.75 ở trong trận đấu này thôi thì hiện tại Man City là một trong những cái đội bóng có hàng công rất là mạnh mẽ ở trong cái giải đấu ngoại Anh năm nay và cùng đó những cái trận đấu gần đây thì à, đều có những cái tỷ số là từ khoảng là 3 bàn đổ lên cả cho hai thằng này như phần sân của thằng ờ, Everton thì có trận đấu gần đây nhất là chiến thắng 5-1 trước Brighton trước đó thì có là trận hòa hai đều trước Leicester City và trận uh, thua 4-1 trước uh, Newcastle thì bên phía phần sân của Man City hầu như những cái trận đấu gần đây thì đều có từ khoảng là 3 bàn thắng đổ lên cũng như ở trong trận đấu này, mục tiêu của thằng Everton chắc chắn đó là trụ hạng ở trong mùa giải năm nay. Nên cái việc mà uh, Everton sẽ thi đấu với một cái mục tiêu rất là lớn đó là trụ hạng thì cái việc mà ở trong trận đấu này có nhiều bàn thắng được ghi đó là một điều hiển nhiên có thể xảy ra ở trong trận đấu này. Khi mà hai thằng này đều thi đấu với cái đội hình là uh, tấn công ở trong trận đấu này nên chính vì vậy Dũng sẽ đưa ra cho anh em má kèo là tài 2.75 mà tại sao lại là má kèo là tài 2.75 bởi vì ở trên trang là cái kèo tài ba hòa thì nó rất là kiểu mông lung khi mà là phải ăn từ bốn trái đổ lên thì mới có thể ăn được cái mã kèo này chính vậy Dũng sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là tài 2.75 bỏ một ăn 0.80 đây là một mã kèo an toàn hơn để cho anh em có thể tham gia đầu tư còn về cái uh, mã kèo cực chấp hiệp 1 thì Dũng sẽ đưa ra cho anh em mã kèo đó là Man City chấp 0.5 và mã là uh, mã kèo tài một một trái hòa ở trong cái trận đấu này khi em thấy là ở trên trang cũng sẽ niêm yết là mã kèo là Man City chấp uh, 0.5 cũng như là má kèo tài một trái hòa ở mức là một bỏ một ăn 0.62 thì ở má kèo tài hiệp 1 á, thì anh em có thể chờ khoảng từ 5 đến 10 phút thì chắc chắn nếu mà không có bàn thắng được ghi thì má kèo này nó sẽ tăng cái tỷ lệ ăn lên đó đấy chính vậy cái lúc đó thì anh em hãy vô cái má kèo tài một trái hòa trong trận đấu này bởi vì mình dự đoán ở trong trận đấu này thì Man City sẽ là cái đội thi đấu tốt hơn cũng như là sẽ thi đấu hầu như vào hiệp 1 và qua hiệp 2 thì à, Man City sẽ rút ra một số cầu thủ chính thức để có thể để có thể nghỉ và dưỡng sức để cho chuẩn bị cái à, lần gặp mặt sắp tới trước một cái đối thủ mạnh hơn đó là à, Real Madrid ở cái lượt trận ngày 18 tháng 5 sắp tới chính vì vậy đây là lý do mà Dũng đưa ra cho anh em hai má kèo hiệp 1 là như vậy thì đây là những cái má kèo Dũng chốt cho anh em ở trong trận đấu này lần lượt đó là Everton được chấp 1.5 ở cái kèo uh, toàn trận cũng như là má kèo là tài 2.75 ở trong má kèo tài xỉu toàn trận. Còn về cái má kèo ờ, hiệp 1 thì sẽ là Man City chấp 0.5 cũng như là má kèo tài ờ, một trái hòa ở cái má kèo hiệp 1. Và đây là bốn má kèo à, mình chốt ra cho anh em có thể xem và tham khảo chứ chưa phải là cái má kèo cuối cùng dùng chốt cho anh em ở ở trong nhóm bởi vì có thể bây giờ cái thông tin đang có là như vậy nhưng đến gần cái giờ bóng văn lại là một cái đội hình khác và những cái cầu thủ khác tham gia chính vì vậy những cái mã kèo này là má kèo sớm nên có thể là không chắc ăn nhất còn những má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải nằm ở trong nhóm của Việt Dũng như là Tele A cộng số kèo hoặc là số Zalo đang hiện ở trên màn hình bởi vì từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ chốt ra những má kèo chắc ăn hơn ở trong nhóm để cho anh em có thể tham gia vào đầu tư khi mà có những cái thông tin về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu để uh, có những cái thông tin chính xác nhất về những cái mắc kèo ngon ăn nhất thì đây là video cũng nhận định sớm về trận đấu giữa Everton đối đầu với Man City để cho anh em có thể xem và tham khảo. Và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư.